anh chỉ biết trông im lặng khi thấy em vô tình xa lánh anh bao ngày qua em đã trở nên khác rồi không giống như một người mà bao năm qua anh từng biết đến bao suy nghĩ trong anh giờ đang vỡ nát theo mây trời anh chẳng biết phải làm sao hãy cứ nói ra một lời để kết thúc thêm nhẹ nhàng đừng như thế khiến anh thêm nhói lòng Đường em đi đầy nắng ấm Đường anh đi đầy mưa gió Chẳng có thể cho em làm hơi ấm Người yêu ơi bình yên nhé Ở bên ai thật hạnh phúc Đừng làm cho ai phải đau thêm một lần Rồi ngày mai trời lại sáng Và anh sẽ dần quên hết Quên những gì không vui của quá khứ đừng bận tâm về anh nữa dù anh không thể xóa hết nhưng đôi với anh quá khứ luôn bao suy nghĩ trong anh giờ đang vỡ nát theo mây trời anh chẳng biết phải làm sao hãy cứ nói ra một lời để kết thúc thêm nhẹ nhàng đừng như thế khiến anh thêm nhói lòng đường em đi đầy nắng ấm đường anh đi đầy mưa gió chẳng có thể cho em làm hơi ấm người yêu ơi bình yên nhé ở bên ai thật hạnh phúc đừng làm cho ai phải đau thêm một lần rồi ngày mai trời lại sáng và anh sẽ dần quên hết quên những gì không vui của quá khứ đừng bận tâm về anh nữa dù anh không thể xóa hết nhưng đối với anh quá khứ luôn tồn tại Đường em đi đầy nắng ấm, đường anh đi đầy mưa gió Chẳng có thể cho em làn hơi ấm Người yêu ơi bình yên nhé, ở bên ai thật hạnh phúc Đừng làm cho ai phải đau thêm một lần Rồi ngày mai trời lại sáng, và anh sẽ dần quên hết Quên gì không vui của quá khứ Đừng bận tâm về anh nữa, dù anh không thể xóa hết nhưng đôi với quá khứ luôn tồn tại